Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Tây Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Sang ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, vì thế nhiệt độ trưa chiều ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng 19 đến 21 độ, còn đối với các tỉnh thuộc phía Tây nhiệt độ là từ 21 đến 23 độ. Về đêm, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể tiếp tục xuất hiện mưa rông cục bộ ở một vài nơi. Sang ngày 18 tháng 2, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, ban ngày hưởng nắng với nhiệt độ có xu hướng gia tăng dần. Dự báo từ ngày 19 tháng 2, không khí lạnh có xu hướng lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào. Vì thế, miền Bắc sẽ có nhiều ngày nồm ẩm, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Không khí lạnh yếu đi, những cơn mưa ở miền Trung cũng giảm dần, chủ yếu chỉ còn tập trung ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi với lượng mưa thấp dưới 10mm. Mưa giảm nên nhiệt độ của miền Trung trong ngày hôm nay cũng sẽ tăng nhẹ, cao nhất ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là 19 đến 22 độ. Các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi nhiệt độ ở mức 24 đến 26 độ. Còn ở khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao ở mức 30 đến 31 độ. Từ ngày 19 tháng 2 nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, dự báo xa hơn đến khoảng từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 2, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể đón thêm một đợt mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông nữa. Trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Ở phía Nam trong ngày hôm nay khi không còn nguồn lạnh bổ sung thì Nam Bộ và Tây Nguyên trở lại có nắng từ sớm, nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Cao nhất ở Tây Nguyên sẽ dao động ở mức 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi đạt mức 35 độ. Về đêm nhiệt độ ở Tây Nguyên hạ xuống mức 18 đến 21 độ, trời xe lạnh. Còn ở các tỉnh Nam Bộ trời mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ.